những câu đố hay nhất. Hãy like và subscribe để tham gia trả lời nhé. 10 câu đố nghe vô lý, nhưng đáp án vô cùng thuyết phục. Câu 1. Có một ông đi săn, ông đi vào ba cái hang, hang một ông ấy gặp một con ma, hang hai ông gặp trái gà, hang ba ông gặp một con rồng, hỏi hang thứ tư ông gặp con gì? A. Cương thi, B. Ma cà tưng, C. Ma cà rồng, D. Ai biết? Đáp án C. Ma cà rồng Câu 2. Có cách nào xếp năm que diêm thành 11 hình tam giác không? A. Xếp được B. Không xếp được C. Bẻ nhỏ que diêm ra D. Xếp được có một hình Đáp án A. Xếp được Xếp ba que diêm thành một hình tam giác hai que diêm còn lại xếp thành số 11 đứng phía trước hình tam giác là được. Câu 3, nằm giữa Thái Bình Dương là gì? A. Nước B. Cá C. Bình D. Ai biết? Đáp án C. Bình, chữ Bình nằm giữa Thái Bình Dương đó bạn. Câu 4. Một cậu bé thấy ngoài cổng làng có đám đông liền chạy lại xem. Hóa ra có hai người đang thách đố nhau, mỗi người nói ra một câu. Nếu người kia không tin thì sẽ phải đưa người nói 5 đồng. Trong hai người thì có một người rất thật thà nên bị thua còn kẻ vô lại kia lại thắng cuộc. Cậu bé thấy thế liền vào chê hộ người thật thà. Theo bạn, cậu bé chỉ nói duy nhất câu gì? A. Tôi là người thật thà. B. Anh nợ tôi một triệu đồng. C. Tôi rất tỉnh và đẹp trai. D. Ông xấu quá, Đáp án B. Anh nợ tôi một triệu đồng, tin thì phải trả nợ cho cậu bé, còn không tin thì cũng thua luôn rồi. Câu 5. Ở Việt Nam, một thằng mù và ba thằng điếc đi ăn phở, mỗi người ăn một tô, mỗi tô phở là 10.000 đồng. Hỏi ăn xong họ phải trả bao nhiêu tiền? A. 20.000 đồng, B. 10.000 đồng, C. 30.000 đồng, D. Miễn phí. Đáp án A. 20.000 đồng, vì ba thằng điếc là ba hay còn gọi là bố của thằng điếc đó. Câu 6. Cụm từ nào trong môn vật lý, gồm 3 từ, và đặc biệt là 100% giảng viên vật lý không dám viết tắt chúng. Ba từ đó là gì? A. Cảm ứng từ B. Xuất điện động C. Hiệu điện thế D. Định luật âm Đáp án A. Cảm ứng từ Nếu ghép 3 chữ đầu của mỗi từ trong cụm từ cảm ứng từ với nhau thì sẽ là Câu 7. Ném cái gì xuống biển sẽ không bao giờ tìm thấy A. Cây kim B. Hạt cát C. Banana extra Đáp án FC, Panadan Extra, đó là viên sủi đó nha. Câu 8. Một ông tiên có cái bàn không méo và một con mèo. Bà tiên hàng sớm muốn mua con mèo đó, hỏi ông có bán không? A. Không bán. B. Tùy hứng. C. Bán luôn. D. Không quan tâm. Đáp án A. Không bán, vì bạn không méo đọc ngược lại là mèo không bán. Câu 9. Một người đi vào rạp chiếu phim gặp một con hổ chết. Hỏi tại sao người đó quay về? A. Sợ hãi khi nhìn thấy xác con hổ. B. Mất vé. C. Quên đồ ở nhà. D. Hết chỗ. Đáp án D. Hết chỗ, vì hổ chết là hết chỗ. Câu 10. Một giọt nước cộng một giọt nước bằng mấy giọt nước? A. 4. B. 3. C. 2. D. 1. Đáp án D. Một giọt nước cộng một giọt nước bằng một giọt nước lớn hơn thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ đăng ký, like và chia sẻ để theo dõi những câu đố thú vị khác nhé.